Xin chào các bạn Hôm nay thầy lấy lớp các bạn là bộ môn hóa học chín Chắc là các bạn đã làm bài tập cỡ các video trước của thầy là xong rồi đúng không các bạn Và trong quá trình làm chắc là những bài đấy không phải khó đúng không Và những bài đấy là những bài tương tự thầy đã hướng dẫn rồi đúng nhỉ Nếu bạn nào mà chưa làm được thì các bạn hãy liên hệ với thầy qua Zalo hoặc Facebook các bạn nhé còn hôm nay thầy tiếp tục lên lớp các bạn với nội dung là bài tập nhận biết và chú ý rằng là ở trong trước chúng ta đã làm các bài tập nhận biết là nhận biết dung dịch axit bazơ và mũi là lộn nhưng hôm nay có một điểm khác là chúng ta chỉ nhận biết các dung dịch mũi vì vậy hôm trước thì nhận biết axit bazơ mũi ta thông thường bao giờ cũng dùng thực thứ là quỳ tím đầu tiên đấy các bạn ạ nhưng hôm nay thì như nào các bạn nhỉ ta chỉ dùng mình dung dịch mũi thì hiển nhiên rằng là chúng ta không thể dùng thế nào là thuốc thử đầu tiên là quỷ tím được đúng không vậy ta sẽ dùng những loại thuốc thử như thế nào và cách thực tiết ra sao thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn trong quá trình ờ, trình học video này nhé và các bạn nhớ nhé hãy đăng ký kênh của thầy để nhận video mới nhất còn bạn nào mà đã chưa đăng ký các bạn hãy bấm để đăng ký nhé và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập nhận biết gồm ba dung dịch muối rồi bốn dung dịch muối các bạn nhé thứ nhất là ở bài một hôm nay chúng ta sẽ nhận biết bài tập nhận biết là gồm ba dung dịch mũ thứ nhất là có ba lọ đựng ba dung dịch là bất nhãn gồm là natri sulfat kali clorua và kali monat bằng phương pháp khoa học hãy nhận biết các dung dịch này thế trước khi bạn nhận biết ta đi phân tích ba dung dịch mũi này là ba dung dịch mũi nào các bạn nhỉ natri sulfat rồi kali luôn rồi nếu bạn nhầm kali còn là vậy thì ta sẽ nhận biết như thế nào đúng không ạ vậy thì ở đây ta thấy rằng ta nhận biết bao giờ ta sẽ nhận biết bằng gốc axit gốc axit thế thì ở đây gốc kim loại thì cùng kim loại kali và natri nên hầu như các muối của kali và natri là tất cả đều là tan mà muốn nhận biết được ba dung dịch này ta chỉ dựa vào một dấu hiệu đó là ta phải sử dụng một thuốc thử nào đó để cho tạo kết tủa của một mũi còn hai còn lại không tạo kết tủa đúng không hoặc là bay hơi chẳng hạn đúng không thế thì ở đây ta thấy là có gốc sunfat này rồi gốc carbon vậy nên và gốc clo vậy nếu như bỏ muối ba di vào ta giả sử bỏ dùng kim loại ba di đúng không thì ba sunfat kết tủa nhưng ba cái con áp cũng kết tụ đúng không vậy nếu của bác đi vào ta lại nhận biết được cái gì các bạn nhỉ kali clorua không kết tụ đúng không sau khi của bác đi một cỡ xóa rồi đúng không thì hai kết tụ vậy hai kết tụ này nó nhận biết như thế nào được à thì các bạn có thể dùng thế nào nhỉ ta thấy gốc của con áp này là axit yếu axit yếu này có thể bị dung dịch H2O4 hòa tan vào HCl à vậy thì ở đây nếu như ban đầu ta thì ta nhận biết ra được cái này là cali đúng không hai cái này bạn các tủ được chưa sau đó các bạn sẽ dùng gì các bạn là hcl bỏ vào hai phần còn lại được chưa đấy thì cái này là có co 2 bài đề hoặc là dùng h 2 o cũng được Đúng không? thì cái có co 2 bài đề là k 2 co 3 bằng cái còn lại là k 2 o 4 đó là một cách à, cách thứ hai thì các bạn sẽ dùng thuốc thử là nào bây giờ thầy nhận biết ba cái này thì ba mũi này có góc này mũi yếu nhất cái ban đầu thầy cho hcl vào cả ba cái đấy thì thấy rằng cái này là có khí bay lên khí co hàng. mà khi khí bay lên rồi ta nhận biết ngay cái này hai này không hiện tượng gì được chưa các bạn nhỉ sau đấy khi còn hai này các bạn cho bay ra cl hai là thì bạn nhận biết được hai này vì bởi vì cái này là không của cái này là nào bạn nhỉ không các bạn phải làm đấy các bạn nhỉ à, chắc các bạn rõ rồi đúng không vậy thì nó là có thể hai cách làm như vậy hoặc là những cách khác nữa đúng không bạn nhỉ bởi vì bài này thì nó rất nhiều cách để nhận biết nó đấy các bạn hiểu như thế thì các bạn nhỉ hay như thầy giả sử một cách rất đơn giản là bây giờ thầy dùng sử dụng muối magie clorua chẳng hạn thì magie clorua bỏ vào đây thì lúc này hai cái này không tạo kết quả nhưng mà magie clorua tác dụng của cariconat thì tạo thành marionat kết của vậy ta phải nhận dần cái này đúng nhỉ còn hai cái còn lại thì ta dùng BACL2 được rồi đúng không bạn hoặc đấy thì đó là cái cách mà chúng ta nhận biết dùng dịch ba mũi ba dịch mũi là như vậy gọi là như thế vậy thuốc thử đây là tự chọn nên nó rất thể thoải mái hôm sau những dạng bài tập là thuốc thử tất cả cái nào các bạn nhỉ phải không được tự chọn mà chỉ người ta yêu cầu là chỉ nhận biết bằng một thực thử thôi chẳng hạn hoặc là không cho thực thì khó hơn Đấy. và bây giờ ta đây trình bày à, trình bày cái bài này đúng không vậy đây ta sẽ có như thế nào đây nhỉ bước một đó là lấy một dung dịch dung dịch vài ml dùng để thử và thầy sẽ làm cách là dùng HCl trước các bạn nhé Đấy. cho dung dịch HCl vào cả ba lượng thử, thì thấy có một lượng thử, có khí thoát ra là đựng gì các bạn nhỉ đựng dung gì K2CO3 vì sao các bạn nhỉ à vì HCl cộng K2CO3 để tạo thành KCl cộng CO2 cộng H2O. Đây, cái này là bài để các bạn lưu ý vậy. Hai một còn lại không hiện tượng gì. Hai một thử còn lại. Còn không có hiện tượng gì đứng dung dịch Na2SO4 và KCl. Bây giờ nhận biết hai cái này các bạn cho gì vào các bạn nhỉ? À để nhận biết hai dung dịch này thì các bạn thực hiện là cho dung dịch BaCl2 vào. Vậy là ra đúng không các bạn nhỉ? Rồi ta sẽ có thằng nào đây? Cho dung dịch BaCl2 vào hai mẫu tử còn lại thấy thấy cái gì các bạn nhỉ à có một mẫu thử tạo quyết của cháu là đúng cái gì đấy các bạn nhỉ à là đúng dung dịch gì đấy dung dịch NA2SO4 vì sao các bạn nhỉ à vì PaCl2 là tạo thành BaSO4 cộng NaCl đúng không mẫu từ còn lại nào các bạn nhỉ mẫu từ còn lại không có hiện tượng gì đừng cái gì các bạn nhỉ à đừng dung dịch, dung giấy à dung dịch KCl đấy và các bạn đã giỏi cách làm chưa các bạn nhỉ à, chắc là tất cả các bạn đã giỏi cách làm rồi đúng không đúng ạ và bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài số 2 về cái dạng bài tập này đấy Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 Bài tập số 2 tương tự như vậy Chúng ta cũng sẽ nhận biết ba dung dịch muối Đúng nhỉ? và ở cái tiếp theo là sẽ nhận bốn dung dịch muối các bạn nhé thế thì ở bài này ta em có nhận biết ba dung dịch muối gồm dung dịch thứ nhất là dung dịch NaNO3 NaNO3 là muối natri nitrat đúng các bạn nhỉ thứ hai là muối kali clorua và thứ ba là muối natri sulfit à, natri sulfit xin lỗi vậy ở đây ở đây các bạn thấy rằng là ta nhận biết ở đây ta cũng thấy rằng đây là mũi đều là mũi như nào các bạn nhỉ mũi của kim loại kiềm sau đó là toàn kim loại này là kim loại tan các bạn chú ý vậy thì muốn nhận biết nó ta phải dựa vào gốc axit các gốc axit thế ta phân tích này ở đây có gốc gì đấy các bạn nhỉ gốc NO3 gốc CL và gốc FO3 đúng không ạ nhỉ vậy ở đây là thấy như gốc thì thực ra thì hầu hết là không tạo kết tụ gốc của nó thì tạo kết tụ có mũi bạc và nó đúng không ạ còn gốc sunfat thì tạo kết tụ với rất nhiều kim loại đúng không bạn nhỉ vậy thì vậy thì muốn nhận biết ra gốc sunfat này ta sẽ dùng một muối hoặc một ba dơ nào đấy đúng không bạn nhỉ vậy thì ở đây muốn nhận biết ra cái muối sunfat là thì ta sẽ nhận dùng cái gì đây dùng BACL2 cũng được Đấy. hoặc là các bạn dùng BAOH tất cả hai lần Đấy. vì thế nào đây sẽ tạo ra B ba di sunfit kết tụ Đấy. do đó thuốc thử đầu tiên ta dùng đó là để tạo kết tổ những sunfit hoặc là các bạn thể dùng mũi magie của lô vẫn được các bạn nhé lưu ý như vậy vẫn được mũi ba được magie của lô vẫn được hoặc là mũi gì đây các bạn là mũi canxi canxi của lô hoặc là dùng dung dịch nước bên trong là canxi được vậy để nhận biết ra hai này là được giảm dần, được cái ờ, ra cái này được giảm đúng không bạn nhỉ thế bây giờ ta thì chúng ta lại còn phải nhận biết gì nữa các bạn à việc của chúng ta lại còn phải nhận biết là giữa muối hydrat và clorua vậy muốn nhận biết gốc hydrat và gốc clorua thì có đúng một cách là để tạo thành tạo kết của bạc clorua rồi các bạn bởi vì trong nước clorua thì hầu hết là tan trừ bạc clorua còn tất cả những giác đều tăng vì vậy do đó để nhận biết gốc từ đó là độ luôn thì chúng ta phải dùng bạc để ra vì bạc thì ra phá tan còn bạc luồng không tan là nó cho bạc ra và hai dung dịch này dung dịch nào tạo kết tủa thì đó là dung dịch kali và độ luồng còn cái còn lại không hiện tượng gì thì chính là nạp vì ra Đấy. các bạn hiểu cách làm chưa chắc bạn hiểu rồi đúng không nhỉ à còn bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn xem lại bảng tinh tan kiểm tra lại xem để nhắc lại một lần nữa muối sulfit hầu hết là nhiều muối sulfit không tan vì vậy muốn nhận biết muối sulfit các bạn chỉ tìm một kim loại nào đó để globus không tan rất nhiều kim loại bari là một này magie canxi chẳng hạn đúng không bạn đấy còn thế nào đây còn muối cờ lua thì chỉ duy nhất muối cờ lua là bạc cờ lua là không tan do đó để nhận biết ra nó ta phải dùng bảng giác từ như vậy và bảng giác là tả các bạn hiểu chưa Đấy. bây giờ thì các bạn chỉ bày nhá đấy là bản tắt của mỗi là nhỉ lấy mỗi dung dịch vài ml dùng để bước một thì các bạn có thể nhận biết là cho cái gì được à cho dung dịch BAH là được hoặc là canxi cũng được bây giờ thầy sẽ dùng canxi ship nhé hoặc hai cái này đều được cả nhưng mà thầy sẽ dùng là canxi ship nó là nào đây cho dung dịch gì các bạn nhỉ CaOH tất cả hai lần vào cả ba mẫu tử thấy thấy có hiện tượng gì các bạn nhỉ hiện tượng thứ nhất đó là có một mẫu tạo kết của chán đức đức là Na2SO3 vì sao các bạn nha à đã có vì nè vì là CaOH tất cả hai lần cộng với Na cân bằng đây là à, cho nó cân bằng sáu thì chứa bạn nhỉ có hai một số còn lại không có hiện tượng gì hai một số còn lại còn lại không thấy gì đó các bạn nhỉ đấy là có một mẫu từ tạo kết tuổi trắng là được dung dịch kali clorua vì bà nitrat này cộng với kali clorua để tạo thành bà clorua cộng với kali à, à, kali mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì được rồi phải chưa à chắc là các bạn hiểu rõ rồi đúng nhỉ và hôm nay là các bạn đã biết cách nhận biết ba dung dịch muối rồi đúng không à và nếu như đề này mà có trong đề thi thì các bạn sẽ được khoảng tầm một điểm rưỡi đến hai điểm các bạn các bạn chú ý nhá và bạn nào chưa hiểu các bạn phải tua lại video để các bạn xem nhá bây giờ thầy chuẩn bị bài tập cho các bạn và đây là bài tập thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn về nhà chú ý làm bài tập đầy đủ nhớ bài này thì nó tương tự cái bài thì đã hướng dẫn các bạn ấy làm gồm nhận biết muối nitrat cloro và muối không năm rất dễ dàng các bạn trình bày với cái thực hành không các bạn nhỉ Đấy. và à, các bạn nhớ hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của thầy xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo